Rồi ok, xin chào Gia Tuệ, xin chào Gia Hân, xin chào các em Ok <laughs> Đấy, sau một lần lỡ hẹn thì ngày hôm nay chị đã lên đây cùng với các bạn à, Có thể là ngày hôm nay cái giọng của chị nó không được uh, nó không được mạnh mẽ cho lắm Được không ạ? Nhưng mà các bạn thông cảm với chị nhé Rồi, ok Xin chào các bạn uhm, Chào Thảo Yến nhé <laughs> Ok, xin chào Thanh Huế. Ờ, hiện tại thì chị sẽ đợi các bạn khoảng 2 đến 3 phút được không ạ? Chị sẽ đợi các bạn khoảng 2 đến 3 phút để sau khi mà lớp mình đã vào đông đủ rồi thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu văn bản tôi đi học. Mà ở buổi trước thì chị có thấy rằng là các bạn đã được học phần tác giả và tác phẩm rồi đúng không ạ? Các bạn đã được học về phần tìm hiểu khái quát. Thì ngày hôm nay trong khuôn khổ của một buổi học, một tiết học ngày hôm nay cùng với chị thì chị sẽ đi hướng dẫn các bạn phần đầu tiên của văn bản tôi đi học các bạn nhé ok uhm. <laughs> rồi chị thấy đã có khá là đông khá là đông các bạn lớp mình vào rồi đấy Chắc là các bạn uh, trông chờ tài liệu lắm đúng không? À nhớ chị quá à, chị cảm ơn nhá À, trong uh, thời gian là hai cái ngày vừa qua ấy thì chị có gặp một chút vấn đề về sức khỏe và chị cũng nhận được khá là nhiều những cái lời chúc, những cái lời hỏi thăm, những cái lời động viên từ các bạn lớp mình thì điều đó khiến chị cảm thấy khá là um, biết ơn các bạn đấy. Đấy, chị rất là cảm ơn các bạn, chị cảm ơn các bạn rất là nhiều khi là uh, khi mà không thấy chị là các bạn lại nhắn tin hỏi thăm nhá. Cảm ơn các em rất là nhiều. <laughs> <laughs> Thế à, em đang đi học mà em phải vào xem trộm mà Trời đất ơi <laughs> Thế à, rồi À, chào Nguyễn Đức Lương Ok, chị chào em đi <laughs> Chị thấy rất là nhiều bạn lớp mình rồi đấy Rồi, ok nhá Uh, chị đã thấy khá là đông các bạn đã điểm danh ở đây rồi Thì uh, chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu luôn Được không ạ? Chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu luôn cái văn bản ngày hôm nay được không? Các bạn đồng ý với chị không? Nếu mà đồng ý với chị thì các bạn hãy nhắn vào đây cho chị là em đồng ý ạ Để chúng mình bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay nhá Được không? Rồi, Thùy Linh có mặt ạ Rất là nhiều, rất là nhiều Chị thấy các bạn vào đây khá là đông rồi đấy rồi, một năm học mà cũng vừa kết thúc đúng không các em? Một năm học của các bạn cũng vừa kết thúc và các bạn chuẩn bị chào đón một cái năm học mới vào mùa thu năm nay Vậy thì không biết là khi mà đọc cái văn bản tôi đi học này ấy Thì các em có ấn tượng gì không? Các bạn có ấn tượng gì về cái văn bản tôi đi học này không? Nhưng mà khi mà chị đọc cái tác phẩm này ấy Chị đã nhớ đến một cái bài thơ của nhà thơ Hoàng Minh Tuấn có viết rằng như thế này Ta đi qua những năm tháng tuổi thơ Sao mãi nhớ thuở xưa ngày đi học Tháng 9 về lòng ta còn náo nức ngày khai trường dạo rực mãi không thôi. Cờ và hoa đỏ rực một khoảng trời, rộn rã tìm nhau, cười đùa vui vẻ. Nhẹ nhàng trao cái bắt tay lặng lẽ, rồi chống khai trường chẳng thể nào quên. Bao năm rồi vẫn mãi nhớ như y nguyên, bài quốc ca vang lên cùng nhau hát. Thầy hiệu trưởng sang sàng bài tổng kết Nhịp pháo tay giòn giã buổi khai trường Nắng thu vàng đem bao nỗi nhớ thương Tuổi thơ bé đến trường vui vui thế Đã bao lần tháng 9 về rồi nhỉ Bấy nhiêu lần ta nhớ ta ngóng trông Ước chi ta được trở lại tuổi hồng Dự khai trường thêm một lần nữa nhé Thêm một lần ta về ngày thơ bé Một lần thôi cho thỏa nỗi nhớ mong À các bạn thân mến, vừa rồi chị có đọc cho các bạn một cái bài thơ Bài thơ ấy mang tên là Nhớ ngày khai trường của nhà thơ Hoàng Minh Tuấn và đó cũng là một cái bài thơ mà gợi nhắc cho chúng ta Khi mà các bạn sau này ấy Các bạn có đi qua cái thời học sinh rồi ấy Các bạn có học xong hết lớp 12 rồi Khi mà các bạn trở thành sinh viên đại học rồi này Các bạn đi ra ngoài, các bạn làm việc này mỗi lần mà mùa thu đến mỗi lần mà à cái tiếng trống khai trường vang lên là chúng ta sẽ nhớ đến cái ngày đầu tiên được không ạ sẽ sẽ có bạn là nhớ đến ngày đầu tiên và cũng sẽ có bạn là sẽ nhớ vào một cái buổi khai trường nào đó mà ấn tượng nhất trong lòng chúng mình. Tuy nhiên là cái ngày khai trường đầu tiên ấy là một cái ngày khai trường mà chị nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta ai ai cũng phải nhớ lại. Được không ạ? Và tác giả thanh tịnh của chúng mình cũng như vậy. Đó, tác giả Thanh Tịnh cũng như vậy. Bởi vì sao? Ông nói rằng là gì ạ? Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tự trường. Vậy thì các bạn nhìn vào đây ơi chị, các bạn ơi, các bạn đã có sách giáo khoa chưa nhỉ? như buổi hôm trước thì chị đã nhắc lớp mình đấy là các bạn chuẩn bị ơ chị cuốn sách giáo khoa này quyển vở ghi này không biết là các bạn đã chuẩn bị ơ chị chưa các bạn chuẩn bị chưa nhở? Rồi, đây, thế thì chúng ta cùng nhìn vào đây với chị nhá Cùng theo dõi với chị này Đầu tiên về phần phân tích chi tiết thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần đầu tiên Một, đó là gì ạ? À, tâm trạng Tâm trạng Bâng khuâng Sao xuyến của nhân vật tôi của nhân vật tôi từ nhà đến trường kem nhé Rồi, giống như buổi trước ấy thì các bạn cũng đã được phân tích ra là à cái bài văn này, cái văn bản này sẽ được chia ra là ba phần đúng không ạ? Theo cái trình tự thời gian là sao ạ? Tâm trạng của nhân vật tôi từ nhà đến trường, rồi tâm trạng của nhân vật tôi khi mà đến cổng trường đúng không ạ ở trong sân trường đấy và sau đó là gì ạ tâm trạng của nhân vật tôi khi mà vào lớp học như thế nào vậy thì trong khuôn khổ buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng chị đi tìm hiểu phần đầu tiên đó là tâm trạng bâng khuâng sao xuyến của nhân vật tôi từ nhà đến trường các em nhé. Vậy thì đây, các bạn sẽ quan sát vào cuốn sách giáo khoa cùng với chị nào. Các bạn sẽ quan sát vào cuốn sách giáo khoa. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì ạ? Ở đây có yếu tố về thời gian và không gian. Ngay từ cái câu mở đầu này nhá, ngay từ cái câu văn mở đầu này này các bạn sẽ để ý được cô chị là chúng ta sẽ có hai cái yếu tố mà các bạn cần phải nhìn vào đó là yếu tố về mặt không gian và thời gian đầu tiên thời gian là gì ạ thời gian đó chính là cuối thu nhá vậy thì ở đây chị sẽ ghi rõ hơn cho các bạn đó chính là thời gian đấy được không ạ thời gian là hàng năm cứ vào cuối thu Vậy thì không gian ở đây là gì ạ? Không gian ở đây là gì? Các bạn tiếp tục đọc qua chị cái câu tiếp theo Lá ngoài đường rụng nhiều À, một cái yếu tố liên quan đến không gian đó chính là lá ngoài đường rụng nhiều Đây cũng chính là cái đặc trưng của mùa thu đúng không? Mùa thu thì lá vàng rơi đấy Đúng không ạ? Đó, đây cũng chính là cái đặc trưng của mùa thu để tác giả muốn nói về, muốn nhắc nhớ về cái mùa khai trường của chúng mình. Rồi, và trên không có những đám mây bàng bạc những cái đám mây lơ lửng trôi đúng không ạ? Những đám mây lơ lửng trôi. Đấy, và tác giả muốn nói như thế nào? Tác giả nói là gì ạ? Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tự trường. Vậy thì chúng ta thấy ở đây rằng là với hai cái vế đầu này, với hai cái vế đầu tiên này này, đó chính là cái dấu hiệu của mùa thu. Nó thể hiện được cái bước đi của thời gian của thiên nhiên vũ trụ đang chuyển mình bước sang mùa thu. Bởi vậy đây cũng chính là mùa mùa gì ạ? Mùa khai trường, cái dòng liên tưởng nhá. Chúng ta nhìn vào mùa thu, chúng ta sẽ liên tưởng đến gì ạ? Lá rụng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ liên tưởng đến những cái đám mây lững lờ trôi. Và chính những cái đặc điểm đó đã nhắc nhớ cho chúng ta là à cái mùa khai trường đã đến rồi đấy. Đúng không? Đấy chính là mùa khai trường của chúng mình đấy. Được chưa nào? Nhá. Tác giả nhớ về ngày khai trường hết sức tự nhiên Đấy, đi từ những cái đặc điểm vô cùng tự nhiên của mùa thu để rồi nói về ngày khai trường. Những cái cảm xúc ấy thì sao ạ? Dễ khơi gợi cho con người những cái kỷ niệm lãng mạn và thơ mộng. Nhắc đến mùa thu mà, Nhắc đến mùa thu thì chúng ta thường liên tưởng đến một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nó rất là tình cảm. Thế cho nên là nhà thơ, à, nhà văn Thanh Tịnh, đúng không ạ? Muốn nhắc nhớ cho chúng ta về những cái đặc điểm của mùa thu ngày khai trường nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có đây các bạn sẽ ghi chép cho chị này. Các bạn sẽ ghi chép cho chị nhá. Một, đó chính là cái yếu tố về về gì ạ? A này, bối cảnh. Bối cảnh tác động. Bối cảnh tác động khiến nhân vật tôi khiến nhân vật tôi nhớ về buổi tiệu trường nhớ về buổi tự trường các bạn nhớ chị nhé Bởi vì sao ạ? Đây chính là một cái văn bản mà nó kết hợp giữa hiện tại và quá khứ Thế cho nên là khi các bạn đi phân tích ấy Các bạn phải hết sức lưu ý cho chị về cái mạch cảm xúc của cái bài văn này nhớ của cái tác phẩm này Được không nào? Rồi, vậy thì cái bối cảnh tác động chúng ta sẽ có như chị đã vừa phân tích Đó chính là thời gian Đó, thời gian Đó chính là cuối thu nhá hàng năm cứ vào cuối thu được chưa ạ không gian là gì ạ không gian đó chính là chúng ta sẽ có hai cái hình ảnh không gian mà chúng ta cần phải lưu ý đó là lá vàng lá vàng mùa thu được không nào lá vàng mùa thu và cái gì nữa ạ đây trên không có những đám mây bàng bạc nhá đám mây bàng bạc Đó, rồi vậy thì chính hai cái yếu tố này này Chính hai cái yếu tố này Nó sẽ gợi nhắc chúng ta nhớ về mùa thu Ngày khai trường Nhá, mùa thu ngày khai trường Ok chưa các em? Được không nào? Nhá, mùa thu ngày khai trường Đấy, vậy thì tiếp đến chúng ta sẽ xét thêm một cái yếu tố nữa ngoài thời gian và không gian chúng ta sẽ có được là à cái tâm trạng cái tâm trạng của nhân vật tôi lúc này như thế nào tâm trạng đây, tâm trạng của nhân vật tôi thì các bạn lại tiếp tục nhìn vào đây chị À, lòng tôi lại nao nức Được không nào? Đấy, chú ý chị vào cái từ nao nức này nhá Nhớ về những cái kỷ niệm mơn man của buổi tự trường Rồi, ok, tâm trạng nao nức nhớ về buổi tự trường được không nhớ về buổi tự trường rồi ok nhá nhá được không nào rồi tiếp đến đó chị này tiếp đến nhá các bạn để ý tiếp cho chị vào cái đoạn thứ hai đây cái câu thứ hai tác giả nói như thế nào Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy Nảy nở trong lòng tôi Như mấy cảnh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng À, vậy thì nhớ các em nhớ Rồi, nào các bạn nhìn nó chị nào Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. À, À, cái cảm giác của nhân vật tôi lúc này ấy, nó là một cái cảm giác nảy nở trong lòng. Giống như gì ạ? Cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng Đây chính là một cái phép so sánh Các bạn để ý không? Các bạn để ý chị Đây là một cái phép so sánh rất là đặc sắc của nhà văn Thanh Tịnh Nhá So sánh lòng tôi lại Lại gì ạ? À? này nở đúng không ạ? Giống như mấy cái cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Quả thực đây là những cái cảm xúc vô cùng đẹp, khó diễn tả được mà chỉ chính những người đã từng trải qua mới có thể cảm nhận được thôi. Và các em có biết không, nhân vật tôi ở đây cũng chính là nhà văn Thanh Tịnh. Đúng không ạ? Cũng chính là nhà văn Thanh Tịnh. Ông đã có một cái thời gian trải nghiệm, ông đã có một cái thời gian uh, sống, đúng không ạ? Và nhìn nhìn nhận lại ấy, thì mới có thể nói ra được những cái dòng như thế này. Các em nhớ, hãy nhớ rằng nhân vật tôi ở đây cũng chính là nhà văn của chúng mình. Để rồi sao ạ? Khi mà con người của chúng ta, khi con người chúng ta trải qua rất là nhiều những cuộc hành trình rồi ấy và chúng ta nhìn nhận lại chúng ta đều biết rằng chúng ta đều nhận thấy rằng là những cái cảm xúc của chúng ta khi mà cái buổi đầu đến trường ấy nó lạ lắm. Các em nhá. Được không nào? Ok. Rồi, vậy thì các bạn cần chú ý chị tiếp một cái điều nữa. Đây, sang đến cái đoạn thứ ba những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy Vì hồi ấy tôi không biết ghi và Ngày nay tôi không nhớ hết Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới bóng Núp dưới nón mẹ Lần đầu tiên đi đến trường lòng tôi lại tưng bừng rộn rã Vậy thì ở đây các bạn ơi Các bạn nhìn thấy cho chị được là Một cái tâm trạng nữa của nhân vật tôi Đó là gì ạ? Tưng bừng Rộn rã Nhá Tưng bừng rộn rã Đây, thể hiện ở đây các bạn có thể gạch luôn vào sách giáo khoa cho chị Đúng không ạ? Các bạn có thể gạch luôn vào sách giáo khoa cho chị để chúng mình nhớ luôn nhá Vậy thì tổng kết lại này Tổng kết lại những cái yếu tố để tác động cho nhân vật tôi nhớ lại cái buổi tự trường được không ạ? Đó chính là gì ạ? Một, chúng ta sẽ có yếu tố về thời gian. Đây, chị sẽ nói lại nhá Chúng ta sẽ có yếu tố về thời gian, đó chính là gì ạ? Cuối thu. Được không? Cái thứ hai, đó chính là yếu tố về không gian. Nhá, không gian. Đấy, thiên nhiên thì làm sao? Lá thì rụng nhiều, trên không thì có những cái đám mây bàng bạc rồi sao nữa ạ? Đây, một cái chi tiết nữa mà các bạn cần phải chú ý đó chính là thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới bóng núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường đây là yếu tố về gì ạ con người ba cái yếu tố này đã tác động vào sâu thẳm con tim của nhà văn để rồi nhà văn đã tưng bừng đúng không ạ rộn rã nhớ về cái buổi tự trường đầu tiên của mình được không ạ rồi, đấy là xong phần bối cảnh tác động các em nhé Vậy thì các bạn sẽ kết luận lại cho chị như thế này Các bạn sẽ kết luận lại nhá Đây Nào, đưa ra cho chị một cái kết luận nào Đưa ra cho chị một cái kết luận nhá Đó là sao ạ? Đây là những cái yếu tố Đây là những yếu tố Vô cùng tự nhiên vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng nhưng nó lại giống như nhưng nó lại giống như chiếc chìa khóa đây nhá chiếc chìa khóa để dần mở ra để dần mở ra những hồi ức tươi đẹp những hồi ức tươi đẹp trong sáng của nhân vật tôi trong buổi tiểu trường trong buổi tự trường À rồi ok chưa nào Được chưa các bạn Vậy thì tại sao chị nói là chìa khóa Tại sao chị lại nói là chìa khóa các bạn có biết không Bởi vì chính những cái yếu tố này ấy Đã khiến cho nhân vật tôi nhớ về cái buổi tự trường và bắt đầu À bắt đầu nhà văn đã kể ra đúng không ạ Những cái sự thay đổi của mình Những cái sự thay đổi trong tâm trạng của nhân vật tôi trong suốt cái quá trình là từ nhà đến trường, trên con đường đến trường như thế nào. Đến cổng trường thì tâm trạng của nhân vật tôi lúc ấy ra sao và cuối cùng đó chính là cái tâm trạng khi mà cái cậu bé mới chập chững bước vào lớp 1 đấy. Cậu bé ấy đi vào trong lớp học và được thầy cô đúng không ạ? Và được thầy cô nói lên một cái bài học đầu tiên của cuộc đời mình là bài học gì. Được không nào? Nhá phải có những cái yếu tố như thế này thì tác giả mới nhớ lại được tác giả mới nói cho chúng mình biết là à cái buổi tự trường đầu tiên của tác giả diễn ra như thế đấy. Được không nào? Ok nhá. Thế là xong cái phần đầu tiên đó là phần bối cảnh tác động khiến cho nhân vật tôi nhớ về buổi tự trường. Các bạn cùng chị chuyển sang cái phần B. Nào, cùng chị chuyển sang phần B nhá. Đây, phần B của chúng mình sẽ là phần gì ạ? Tâm trạng của nhân vật tôi từ nhà đến trường. À rồi, tâm trạng của nhân vật tôi Từ nhà đến trường Rồi, chị sẽ xin dừng lại khoảng một phút nhá Để chị đọc cái comment của các bạn Từ nãy đến giờ là chị chưa nhìn thấy được cái comment của các em ấy Được không? Không biết là các bạn có những cái thắc mắc gì Về cái phần vừa rồi của chúng mình không? Các em có thắc mắc gì không nhở? Nếu mà các bạn thắc mắc gì thì các bạn cứ comment xuống nhá Chị sẽ giải đáp cho các bạn Được không nào? Được không? Ừ ừ, hiện tại thì chị không thể nào mà chị đọc được comment của các em không biết là không biết là các bạn đang có cái thắc mắc gì không <laughs> các bạn có nghe thấy rõ chị nói không có nghe rõ chị nói cũng như là nghe uh, nhìn thấy rõ cái phần chị ghi không các em thấy rõ không nhở các bạn comment xuống cho chị để chị biết nhá hay là hay là cái facebook của chị đó lại đang bị ờ, chặn comment rồi đây chị không thấy bạn nào <laughs> comment được ấy À dạ có à. à thế à À chưa ghi hết phần mực đỏ lúc nãy à Rồi chị sẽ quay lại cho các bạn để các bạn ghi nhá Ok Chị sẽ quay lại để cho các bạn ghi được chưa nào Đây Được không? Thấy chưa nào? Các bạn thấy rõ chưa? Rồi đấy, chị sẽ dành cho các bạn khoảng một phút nhá để các bạn ghi nốt cái phần màu đỏ này của chị, mực đỏ này của chị. Đây chính là cái phần tổng kết cho cái gì ạ? Cho cái phần là những cái yếu tố tác động đúng không ạ? Bối cảnh tác động để khiến nhân vật tôi nhớ về buổi tự trường. Thì đây chị có đưa ra một cái kết luận như thế này để cho các bạn ghi vào, được không? Nhá. Ừ. <laughs> Thế à. <laughs> Mấy cái đứa này À, uh, Trà My vừa vào đúng không? Trà My có nói chị là em vừa mới vào Không sao đâu, chị vẫn lưu cái phần này nhá Chị vẫn giữ cái bài giảng này mà Cho nên các bạn sẽ có thể xem lại Yên tâm nhá Được chưa? Ok chưa? Các bạn ghi xong phần mực đỏ rồi đúng không? Rồi, quay trở lại đây với chị nhá Chị đã xin phép là uh, chúng mình sẽ chuyển sang phần B Chị em mình sẽ chuyển sang phần B Để xem là cái tâm trạng của nhân vật tôi từ nhà đến trường nó sẽ như thế nào Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nào các bạn ơi, các bạn lại chú ý vào sách giáo khoa cho chị này Các bạn lại tiếp tục dở sách giáo khoa ra cho chị để chúng mình cùng xem nhá Vậy thì chị sẽ tiếp tục đi phân tích theo Theo cái gì ạ? À? Những cái yếu tố tác động một là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được là cái hoàn cảnh của buổi tự trường ấy Cái hoàn cảnh của buổi tự trường ấy Các bạn thấy không? Buổi mai hôm ấy Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi Dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. À các bạn có thể thấy không Trong những cái câu văn vô cùng ngắn thôi Mà tác giả đã bộc lộ ra được rất nhiều Những cái tâm trạng của mình Đúng không ạ Vậy thì hãy cùng chị đi khám phá xem là Cái tâm trạng của nhân vật tôi lúc này như thế nào nhá Nào Vậy thì thời gian ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ? Đây, nào, các em ơi, đầu tiên là chúng ta sẽ có cái hoàn cảnh của buổi tự trường Hoàn cảnh của buổi tự trường Ok chưa? Hoàn cảnh của buổi tự trường này Vậy thì chúng ta sẽ đi xét ở hai cái khía cạnh như chị đã nói ở cái phần trước Đó chính là thời gian và không gian nhá thời gian và không gian vậy thì thời gian ở đây là gì ạ thời gian ở đây là gì nào thời gian ở đây là gì à buổi mai hôm ấy đúng không ạ buổi mai hôm ấy không biết là buổi mai hôm nào cả mà tác giả chỉ nói là buổi mai hôm ấy thôi à cái hôm ấy chính là cái hôm ngày khai trường của tác giả đấy được không buổi mai hôm ấy chứ tác giả không nói thẳng ra là à vào cái buổi mai ngày khai trường vào vào hay là vào cái ngày khai trường mà tác giả nói rất là nhẹ nhàng thôi buổi mai hôm ấy được không ạ không chỉ đích danh một cái buổi nào cả mà tác giả dùng từ ấy kèm nhá tác giả dùng từ ấy đây vậy thì thời gian đó chính là buổi mai hôm ấy rồi, vậy thì cái không gian là gì ạ? Không gian là sao ạ các bạn? Nào, các bạn có nhận ra được cái không gian ở đây là gì không ạ? Đấy, ngay từ cái phần sau là tác giả đã nói rồi này Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh Đấy nhá, cái trạng thái của cái ngày hôm ấy là Có rất là nhiều sương thu và gió lạnh Thể hiện qua từ gì ạ? Qua từ đầy nhớ thể hiện qua từ đầy Đầy sương thu và gió lạnh Vậy thì cái không gian này đầy sương thu và gió lạnh. Và gió lạnh. Còn không ạ? Liệu đã hết chưa? Liệu đã hết về không gian chưa? Chưa đâu nhá. Chưa hết về không gian đâu. Tiếp tục đọc qua chị này. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Vậy thì chúng ta tiếp tục nhìn thấy được một cái dấu hiệu liên quan đến không gian ở đây Đó chính là con đường làng dài và hẹp Nào, tiếp nhá Con đường làng Con đường làng Dài và hẹp À rồi, ok Vậy thì đã hoàn chỉnh cho chúng mình về thời gian và không gian Vậy thì chúng mình lại bắt đầu nhận xét được không chị? Các bạn nhận xét được các chị là gì ạ? À, tác giả nói là sao? Tác giả nói là sao? Con đường này thì tôi đã quen đi lại lắm lần Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ À, tác giả nói là thấy lạ các bạn ạ Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi Chính vì lòng tôi đang có sự thay đổi lớn Hôm nay tôi đi học Vậy thì chị muốn nói với các bạn một cái điều như thế này này Thực ra ấy con đường này thì ngày nào chúng ta cũng đi qua thôi Đúng không? Chúng ta đi qua hàng ngày mà Nhưng mà thấy lạ bởi vì sao ạ? Thấy lạ bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng mình trở thành một cái cô cậu học sinh Đúng không ạ? Đeo một cái chiếc ba lô ở sau lưng Đúng không? Được mẹ dắt tay đi tới trường tung tăng Bước vào lớp 1 Cái tâm trạng nao nức ấy Đúng không? Chúng ta rất là hồi hộp, chúng ta rất là nao nức, chúng ta rất là chờ mong cái ngày này. Đúng, đúng không nào? Đấy, bước qua cái ngưỡng cửa là chúng ta không còn là học sinh mẫu giáo nữa không còn là những cái em bé học mẫu giáo nữa mà chúng ta đã trở thành những cô cậu học sinh đấy gọi chúng mình là cô cậu học sinh thế cho nên là cái tâm trạng nao nức của chúng mình ấy khiến cho cái gì ạ khiến cho tất cả mọi cái cảnh vật xung quanh nhá Khiến cho tất cả mọi cái thứ xung quanh cảm giác là gì ạ? Thấy lạ Được không? Cảm giác là thấy lạ hay là trong đời, uh, trước đây thì uh, đại thi hào Nguyễn Du có nói là gì ạ? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Có nghĩa là sao? Cái tâm trạng của con người ấy nó sẽ nhuốm vào cảnh vật và chính cái tâm trạng của của ai ạ? Của nhân vật tôi nó cũng đang làm thay đổi cái cảnh vật xung quanh mình. Đúng không ạ? Các bạn nhớ điều đó nhá. Được không? Đấy, cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi Thực ra là nó không hề thay đổi đâu Mà tác giả cảm thấy là Nó đang thay đổi theo tác giả Theo cái tâm trạng của tác giả Theo cái tấm lòng của tác giả Được không? Đấy, bởi vì đây này Tác giả giải thích luôn này Chính vì lòng tôi đang có sự thay đổi lớn Nhá, hôm nay tôi đi học À, chính vì cái việc là hôm nay tác giả được đi học Được vào lớp 1 Thế cho nên là cái tâm trạng cái lòng của tác giả ấy nó có một sự thay đổi lớn chính cái sự thay đổi ở trong cái tấm lòng ấy chính cái sự thay đổi trong trái tim trong con người ấy đã nhuốm vào cảnh vật khiến cho cảnh vật thay đổi được không nào ok nhá đồng ý với chị cái điều đó không nào đồng ý với chị điều đó không rồi vậy thì ở đây chúng ta sẽ xét tiếp cho chị chúng ta xét tiếp cho chị đến cái việc gì là à sự thay đổi sự thay đổi trong tâm trạng của nhân vật tôi sự thay đổi trong tâm trạng của nhân vật tôi nào rồi chúng ta sẽ có cái gì ạ đầu tiên chị sẽ thấy được là chị sẽ thấy được là gì ạ cái sự thay đổi ở trong tâm trí ấy nhá sự thay đổi trong tâm trí sự thay đổi trong tâm trí tất cả những cái cảnh vật con đường đối với cậu bé này đều có sự thay đổi lớn vì trong tâm hồn cậu có sự thay đổi và sở dĩ như chị đã nói có được cái điều đó là vì đây là một cái cảm xúc hết sức trong sáng và ngây thơ đúng không ạ của một cái cậu học sinh khi mà lần đầu tiên được tới trường lần đầu tiên được tiếp nhận một cái cương vị mới đó chính là học sinh đấy là một người trưởng thành hôm nay tôi đi học được không đầu tiên chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là sự thay đổi ở trong tâm trí cái thứ hai chúng ta sẽ nhìn thấy được là đây các bạn sẽ có thể đọc tiếp theo nhé đọc những cái câu tiếp theo này Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý Và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa Vậy thì ở đây các bạn có gọi tên được là cái sự thay đổi này là gì không ạ? Các bạn có gọi tên được không? Chị sẽ đặt tên cho nó Đó chính là cái sự trưởng thành các em nhé Sự trưởng thành Được không? Sự trưởng thành Rồi, vậy thì đây Các bạn sẽ tiếp tục qua đây Sự trưởng thành này đúng đắn hơn đứng đắn hơn Ok chưa nào? Rồi, sự trưởng thành và đứng đắn hơn Vậy thì chị sẽ gạch ra những cái dẫn chứng cho các bạn nhé Chị sẽ giải gạch ra những cái dẫn chứng cho các bạn để các bạn từ đó mà ghi vào Rồi, sự trưởng thành đứng đắn hơn thì chúng ta sẽ lấy cái câu này đó chị Tôi không nổi qua sông thả diều như thằng Quý Và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa Nhá, được không? Rồi, vậy thì nó còn thể hiện ở đâu nữa ạ? À? Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Đấy, cảm thấy là gì ạ? Trang trọng và đứng đắn. Cảm thấy là trang trọng và đứng đắn. Thể hiện ở đâu ạ? Thể hiện ở cái trang phục ấy. Các bạn nhé, thể hiện ở trang phục của cậu bé. Được không? Cái trang phục thì làm sao ạ? mặc một cái chiếc áo vải đen dài trông hết sức là trang trọng. Đúng không? Mặc một cái áo vải đen dài trông hết sức là trang trọng. Rồi, rồi sao nữa ạ? Hết cái phần này, các bạn sẽ chuyển đến nó chị là Cậu bé cảm thấy là gì? À, chúng ta có thể thấy được cái suy nghĩ Suy nghĩ ngây thơ Và muốn chứng tỏ muốn chứng tỏ mình đã lớn Vậy thì cái này tại sao chị lại nói là suy nghĩ ngây thơ và muốn chứng tỏ mình đã lớn Đây các bạn đọc tiếp cho chị này Đây nhá Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ chả bằng tuổi tôi Áo quần tươm tất Nhí nhảnh gọi tên nhau Hay trao sách vở cho nhau xem Mà tôi thèm Đấy thấy thèm đúng không ạ Nhá Thấy thèm khi mà những cái cậu nhỏ những cái ờ, cô cậu học trò ấy chạc bằng tuổi ờ, rồi quần áo tươm tất muốn trao sách trao vở cho nhau thì tác giả lại thấy thèm rồi sao nữa hai quyển vở mới đúng không ạ hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi bắt đầu thấy nặng à thấy vở bắt đầu nặng mới đây này được không rồi tôi bặm tay ghi thật chặt nhưng một quyển vở cũng sạch ra và tranh đầu chúi xuống đất tôi sốc lên và nắm lại cẩn thận Vậy thì một loạt những cái hành động này Các em để ý cho chị một loạt những cái hành động để chứng tỏ là cậu bé này đang rất là muốn tự lập rồi này Được không ạ? Bặm tay ghi chặt Một nhá, đây chị sẽ gạch bút đỏ cho các bạn, được không nào? Bặm tay ghi chặt đó, nhưng mà tuy nhiên cái việc bặm tay ghi chặt này nó vẫn khiến cho là sao ạ? Một cái quyển vở bị sạch ra và tranh đầu chúi xuống đất. Được không? Tiếp đến, hành động tiếp theo là sóc lên. Đấy, và nắm lại cẩn thận. Nhớ, đấy là những cái hành động chứng tỏ là cậu bé ấy rất là tự lập. Đấy, rất là tự chủ trong cái việc là cầm đồ của mình, đúng không? Đấy, giữ sách, giữ vở của mình. Rồi sao nữa? Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều Lại kèm cả bút thước nữa Nhưng mấy cậu không để lộ cái vẻ khó khăn gì hết À, tiếp đến này, tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi. Một cái đoạn hội thoại rất là ngắn với mẹ thôi mà đã chứng tỏ được là cái cậu bé này đang muốn chứng tỏ là sao? Là mình đã lớn rồi đấy. Đấy, muốn chứng tỏ là mình đã lớn rồi đấy. Được không nào? Rồi, nhá. Đây, vậy thì chị sẽ ghi ra để cho các bạn rõ hơn được không ạ? Chị sẽ ghi ra cái ý này để cho các bạn thấy rõ hơn. Ý đầu tiên của chúng mình như chị đã nói Đó chính là cậu bé đang thèm Đúng không ạ? Đây, biểu hiện ở cái từ thèm này Được không nào? Cậu bé thèm được giống như các cô bé Cậu bé Quần áo tươm tất nhí nhảnh gọi tên nhau Một Đây, nhìn vào đây các chị nhá Đó là thèm Được giống như Được giống như cô bé Cậu bé Quần áo thì làm sao ạ? À, quần áo thì tươm tất nhá Quần áo thì tươm tất Nhí nhảnh gọi tên nhau Đó, nhí nhảnh gọi tên nhau Được không ạ? Đấy là cái ý đầu tiên mà các bạn sẽ thấy được là trong cái suy nghĩ ngây thơ muốn chứng tỏ mình đã lớn của cậu bé. Được không nào? tiếp đến tiếp đến này cái ý thứ hai mà các bạn sẽ cần chú ý đó chị cái ý thứ hai đây như chị đã nói rồi đấy chị đã gạch bút đỏ ra cho các bạn rồi này à cậu bé đang muốn cầm vở một cái cách gọn gàng hơn đúng không muốn cầm sách vở một cách gọn gàng hơn vậy thì chúng ta sẽ có được là à mong muốn cầm vở mong muốn cầm vở một gọn gàng nhớ mong muốn cầm vở một cách gọn gàng vậy thì nó thể hiện được ở cái gì ạ đây các bạn gạch chân cho chị những cái này mặc dù là thấy nặng nhưng mà vẫn cố bặm tay ghì chặt để sách vở được ngay ngắn đấy đấy là cái điều chứng tỏ là cậu bé đang muốn giống như các bạn rồi sao nữa ạ muốn thử sức muốn thử sức để cầm cả bút và thước đây này bắt đầu đây này Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thức cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm. Thôi, để mẹ cầm cũng được. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này. Chắc chỉ người lớn mới cầm nổi bút thước. <laughs> Vậy thì các bạn để ý vào đây cho chị, các bạn nhìn vào đây cho chị nhé. Cậu bé ấy còn muốn làm gì ạ? Đây, muốn thử sức muốn thử sức để cầm cả bút và thước đó muốn thử sức để cầm cả bút và thước xin mẹ nhưng mà mẹ cậu bé với một cái cặp mắt thật là âu yếm đấy với cái cặp mắt thật là âu yếm này thôi để mẹ cầm cũng được vậy thì một cái điều này sinh ở trong cái suy nghĩ non nớt của cậu bé lúc này ấy một cái điều mà đang nảy sinh trong cái suy nghĩ non nớt của cậu bé đó chính là sao ạ? Cậu bé nghĩ là gì? Cậu bé nghĩ là gì ạ? Chắc chỉ người lớn mới cầm nổi cái bút thước này thôi. Đấy, các em thấy không? Các em thấy một cái suy nghĩ rất là ngây thơ không? rất là ngây thơ không biết là trước đây khi mà các bạn đi học lớp 1 đấy các bạn có được à, à, mẹ dắt tay như vậy đi đến trường không và các bạn có nảy sinh ra trong đầu ấy những cái suy nghĩ rất là ngây thơ không đấy thì ở đây nhá, cậu bé có nảy sinh ra một cái suy nghĩ vô cùng non nớt và ngây thơ Đó là chỉ có người lớn thì mới cầm nổi được bút thước thôi Đó, chỉ có người lớn mới cầm nổi được bút thước Vậy thì, vậy thì làm sao ạ? Không dừng lại ở đó Tác giả đã nhấn mạnh cái ý nghĩ thơ ngây này bằng một cái biện pháp tu từ Vậy thì ở đây có bạn nào phát hiện được ra cho chị nhá các em sẽ đọc đây Trong cả một cái khoảng này Trong cả một cái khoảng này Các bạn có phát hiện được ra cho chị là tác giả đang sử dụng một cái biện pháp tu từ gì Để nói được không ạ? Để nói về, để miêu tả được cái Để nhấn mạnh cái ý nghĩ ngây thơ của tác giả không? Nào, bạn nào phát hiện ra được chị sẽ có quà cho bạn ấy Các em có phát hiện ra được không? Các bạn có phát hiện ra được là tác giả đang sử dụng cái biện pháp tu từ gì để nhấn mạnh cái suy nghĩ non nớt của Cậu học trò này của tác giả của nhân vật tôi này Nào, các em ơi Có bạn nào nghĩ ra được không ạ? Các bạn quan sát ở những cái dòng mà chị khoanh này này Các em có phát hiện ra được không chị là Tác giả đang sử dụng cái biện pháp tu từ gì không ạ? Nào, hăng hái lên chị xem nào Lớp mình ơi, lớp mình đâu hết rồi Hăng hái lên cho chị xem nào <laughs> nhớ bạn nào trả lời đúng chị sẽ cho quà Được không? Bạn nào trả lời đúng chị sẽ cho quà Quà tài liệu siêu to khổng lồ luôn đấy Xem là có <laughs> có bạn nào trả lời được không Nào Đấy Các bạn để ý vào đây cho chị này Để ý vào đây cho chị nhá Ở đây Ở trước đây tác giả đã nói là sao ạ Tôi có ngay cái suy nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ Đó chính là chắc chỉ người thạo đúng không ạ Mới cầm nổi bút thước Vậy thì tiếp đến tác giả nói luôn được chúng ta biết này Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi À các bạn ơi Các bạn để ý cho chị vào cái câu này nhé Câu này là một cái câu mà chị nghĩ là nó quan trọng Mà chị nghĩ là khi mà các bạn học trên lớp ấy <laughs> So sánh đúng rồi Đã có bạn nói đúng, đã có bạn nói đúng Rồi ok Đã có bạn nói đúng rồi <laughs> Thế à Rồi ok nhá Chị đã thấy được là uh, Quỳnh Nhung nói đúng rồi này Là ai nữa ạ à? Hồng Thùy nói đúng rồi này Ôi Xuất sắc luôn rồi, vậy thì quay trở lại vào đây với chị này Chị muốn nói thêm cái ý này Chị muốn nhấn mạnh thêm cái ý này cho các bạn Bởi vì sao ạ? Chị nghĩ là khi mà các bạn học ở trên lớp ấy Các thầy cô sẽ không giảng kỹ như thế này đâu Vậy nên là <laughs> các bạn hết sức lưu ý cho chị vào cái phần này nhé Để chúng mình muốn hiểu rõ hơn về cái tác phẩm này thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý Những cái phần mà chị giảng sâu ấy thì các bạn phải ghi chép nhanh vào Được không ạ? Những cái phần chị giảng sâu thì các bạn hãy ghi nhanh vào Để sau này mà khi mà có lên lớp Có ví dụ như là muốn hỏi các bạn ở trong lớp chẳng hạn Thì chúng mình còn có một chút gì đó để mà tự hào chứ Đúng không? Đúng không nào? Rồi, đây Nhìn nó chị nhá Tác giả suy tác giả đã so sánh cái gì ạ? Các bạn biết cái ý nghĩ ấy là cái gì không? Nào, lại hỏi một cái câu nữa. Cái ý nghĩ ấy là cái gì ạ? Là cái gì? Nào, trả lời cho chị ý nghĩ ấy là cái gì nào? Để chị xem là uh, những cái bạn mà đoạn, đã đoán ra rồi thì xem là cái ý nghĩ ấy các em xác định cho chị là cái ý nghĩ ấy là ý nghĩ gì và được so sánh với cái gì. Được không? Nhá. Yeah. Ý nghĩ ấy là cái gì và nó được so sánh với cái gì? Nào, được hôm nào? Chị đang chờ đợi những cái câu trả lời từ các bạn. Chị đang trả uh, chị đang rất là chờ đợi những cái câu trả lời của các bạn đây. Không biết là có bạn nào trả lời đúng không nào? Hào <laughs> hức quá. Mặc dù là hiện tại chị đang chị đang khá là khá là đau bụng đấy nhưng mà chị vẫn muốn ở đây với các bạn. Chị muốn cố giảng để ở đây lâu hơn với các bạn Vậy nên là các bạn hãy tương tác nhiệt tình với chị nhá Hãy tương tác nhiệt tình với chị được không? Rồi Thế thì như thế này Các bạn hãy liên tưởng từ cái câu này lên cái câu trên này thì các bạn sẽ trả lời được ngay cho chị cái ý nghĩa ấy là ý nghĩa gì đây này cái ý nghĩa ấy chính là chính là gì ạ đây chắc chỉ có người tạo mới cầm nổi được bút thước được không ạ? Vậy thì cái ý nghĩa này của tác giả đã được tác giả so sánh với gì ạ? Làn mây nhá Làn mây lướt ngang trên ngọn núi Được không ạ? Qua lời kể của tác giả thì ý nghĩa ấy thoáng qua như làn mây qua ngọn núi Chúng ta sẽ đi phân tích về cái tác dụng của biện pháp so sánh này Tác dụng của biện pháp so sánh này Nó làm gì ạ? Nó vô cùng Chúng ta để ý nhá một cái làn mây lướt qua lướt ngang qua ngọn núi ấy thì nó có đặc điểm như thế nào nó rất là nhẹ nhàng nó rất là lững lờ đúng không nó nhẹ nhàng đúng không à chỉ là lướt ngang qua thôi đấy bồng bềnh đem đến cho chúng ta một cái cảm giác là vô cùng tinh khiết một cái cảm giác rất là trong sáng được không vậy thì cái ý nghĩ này đến với tác giả cũng nhẹ nhàng, cũng trong sáng và thoáng một chút gì đó vui vẻ Đây chị sẽ ghi ra cho các bạn nhé Chị sẽ ghi ra cho các bạn nào, chị sẽ ghi ra cái ý này cho các bạn để sau này khi mà các bạn lên trên lớp ấy, nếu mà các bạn không có được giảng về cái câu về cái câu so sánh này thì các bạn sẽ có cái để các bạn đi ờ, đi đố các bạn ở trong lớp. Được không? Các em sẽ đi đố các bạn ở trong lớp là xem là uh, cái biện pháp so sánh này thì nó có cái tác dụng như thế nào. Đồng ý với chị không? Rồi, Vậy thì tác giả so sánh, phép so sánh Rồi, phép so sánh là gì ạ? Nào, ý nghĩ ấy Ý nghĩ ấy thoáng qua Rồi sao nữa ạ? Trong trí tôi Trong tâm trí đấy được không ạ? Trong trí tôi Rồi, tiếp đến là sao ạ? Nhẹ nhàng Nhẹ nhàng Đấy, như một làn mây Như một làn mây À, lướt ngang Nhá, như một làn mây lướt ngang Trên ngọn núi rồi, ok, trên ngọn núi Vậy thì đây, các bạn sẽ quay vào đây để phân tích cùng với chị Cái ý nghĩ ấy như chị đã vừa chỉ cho các bạn đấy Đấy chính là cái ý nghĩ ngây thơ non nớt của tác giả Nói là sao ạ? Chắc chỉ có người tạo mới cầm nổi được bút thước thôi Thì đấy chính là cái ý nghĩ mà khi mà cái ngày buổi uh, buổi đầu khai trường, buổi đầu tự trường ấy Của một cái cậu bé học sinh lớp 1 đấy Cậu bé ấy nghĩ như thế được không ạ? Và tuy nhiên là cái ý nghĩ ấy nó lại làm sao ạ? Nó thoáng qua nhá. Đây, tập trung với chị là ý nghĩ ấy nó thoáng qua trong tâm trí của tôi và nó nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Rồi, được không ạ? Vậy thì các bạn sẽ để ý cho chị. Các bạn sẽ để ý cho chị vào là cái đặc điểm của làn mây lướt ngang trên ngọn núi là như thế nào. À, cái làn mây này nó sẽ là bồng bềnh đúng không ạ? Làn mây ấy nó sẽ là bồng bềnh. Đấy. Rồi sao nữa ạ? Sao? À, mây thì thường thường nó sẽ rất là trắng đúng không? Tinh khiết. Trắng trong, đúng không ạ? Trong sáng. Đấy, trong sáng. Đấy chính là cái đặc điểm của làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Vậy thì tại sao lại là lướt ngang Tại sao lại là lướt ngang ạ? Các bạn có đặt ra câu hỏi như thế không? Bởi vì gì? Tác giả đã nói là nó chỉ thoáng qua mà thôi Nó không ở lại lâu đâu Nó chỉ thoáng qua thôi Chính vì thế mới có cái từ là từ lướt nhớ. Chính vì thế mà mới có cái từ là lướt ngang Chứ nó không ở lại Nó không lững lờ, nó không chập chừng ở đấy Nó không dừng chân nghỉ lại ở trên ngọn núi mà nó chỉ là lướt thôi nó lướt đi thôi nó vụt qua thôi rồi nó lại đi rồi nó lại biến mất vậy thì để có được một cái hình ảnh so sánh như thế này chứng tỏ là sao ạ chứng tỏ là sao ạ các em tác giả đã phải trải qua cái buổi tự trường đã có sự nhớ về và ngẫm nghĩ đúng không ạ như chị đã nói rồi đấy khi con người ta đã trải qua rất là nhiều những cái rông gió của cuộc đời đúng không trải qua được rất nhiều những cái biến thiên của cuộc đời khi mà họ có cái thời gian đấy họ nhìn lại Họ có cái thời gian họ nhớ về Họ có thời gian để họ nhìn nhận lại cái tuổi thơ của mình Nhìn ngắm lại cái tuổi thơ Thì họ thấy rằng là sao? À, thì ra trước đây cái tuổi thơ của mình cũng đã có cũng đã từng có những cái khoảng thời gian mà mình có được những cái suy nghĩ vô cùng non nớt, những cái suy nghĩ vô cùng non dài, những cái suy nghĩ vô cùng ngây thơ. Để rồi khi mà mình nhìn lại ấy, nó trở thành những cái kỷ niệm không bao giờ quên. kem em nhé, nó trở thành những cái kỷ niệm không bao giờ quên mà có lẽ là nó sẽ đi theo suốt cả cái cuộc đời của mình nó sẽ đi theo cả cái hành trình của mình sau này nữa đồng ý với chị không ạ nhớ tuy là sao tuy là sao tác giả nói là nó chỉ thoáng qua nó chỉ là lướt ngang thôi nhưng mà chị tin chị tin một điều rằng là nó luôn khiến cho tác giả phải nhớ mãi và chị em mình cũng vậy thôi Khi mà chúng ta có những cái giây phút đầu tiên Được trở thành cái cô cậu học sinh ấy Chắc hẳn là chúng ta không thể nào quên được đúng không ạ? Hay là những cái giây phút đầu tiên mà chúng ta được quàng cái chiếc khăn quàng đỏ ở trên vai Cảm giác lúc bấy hạnh phúc lắm Đúng không? Chúng mình hạnh phúc lắm bởi vì sao? Chúng mình đã trở thành người đội viên mà Đấy, chính vì thế mà những cái cảm xúc được gọi là lần đầu ấy Nó rất là khó quên và nó cũng rất là khó tả vậy thì ở đây tác giả cũng đã nói được rằng là sao ý nghĩa ấy thoáng qua trong tâm trí của tôi nó nhẹ nhàng như một cái làn mây lướt ngang trên ngọn núi được không nhá đấy và khi mà bị mẹ từ chối thì cậu bé đã hết sức hồn nhiên nói là sao ạ nói là gì có lẽ là chỉ có người lớn thì mới cầm được hộ thôi chứ mình trẻ con lắm mình chưa cầm được ấy có cái suy nghĩ ngây thơ như thế cơ mà mình trẻ con lắm, mình không thể nào mà cầm được bút thước đâu Mà phải là người lớn mới cầm được cơ Đó, vậy thì qua đây chúng ta có thể thấy được rằng là Bằng những cái cách mà diễn tả được cái tâm lý nhân vật vô cùng tinh tế và đầy lôi cuốn ấy Ngoài việc kể, đúng không ạ? Ngoài việc là kể về cái buổi đầu tiên là khung cảnh ra sao Đúng không? Kể về buổi đầu tiên khung cảnh ra sao rồi trên con đường như thế nào Đấy, thời gian nó diễn ra như thế nào tác giả còn miêu tả được cái cảm xúc của nhân vật các em hãy nhớ rằng các chị nhá Tác giả còn miêu tả được cái cảm xúc của nhân vật nữa Gắn với những mọi cái thứ xảy ra xung quanh Tác giả đã tái diễn lại cái đoạn hồi thoại giữa nhân vật tôi và mẹ trong ngày đến trường đây này Đây chính là cái đoạn mà giữa nhân vật tôi đã nói chuyện với mẹ của mình trong cái buổi đến trường Rất là ngộ nghĩnh, rất là ngây thơ Đúng không ạ? Trong sáng vô cùng Được không? Những cái ý nghĩ ấy vừa ngây ngô vừa dễ thương khiến cho người đọc không thể nào quên. Đấy, được chưa? Đồng ý với chị không? Đấy là chúng mình đã xong phần 1. Chúng mình đã xong phần 1 rồi đấy. Vậy thì ở đây nhá, chị muốn... Uh, chị không chỉ dạy các bạn về cái vấn đề là chúng mình đi phân tích tác phẩm như thế nào mà chị muốn là các bạn qua cái việc mà chị giảng ấy các bạn sẽ vận dụng vào cái bài phân tích của mình ra sao nào ở đây thì có những bạn nào đã biết làm văn nghị luận thuần thục rồi nào? Các em đã viết viết ờ, uh, biết viết văn nghị luận chưa? Đã biết viết văn nghị luận phân tích tác phẩm một cách thuần thục chưa? Comment xuống cho chị để chị biết nhé. Nào, comment xuống cho chị để chị biết nhé. Được không? Để chị xem mà chị sẽ có những cái định hướng để có thể là hướng dẫn các bạn liên quan đến cái phần văn nghị luận, văn phân tích tác phẩm, văn cảm nhận về một cái tác phẩm. Được không? Rồi, ok uh, ờ, comment xuống để chị biết nhá Ừ. Rồi, ok. Vậy thì các bạn quay trở lại đây với chị này. Quay trở lại đây với chị cả những cái phần mà đây trên đây chị đã đi phân tích cho các bạn ấy nó sẽ là một cái khung xương sườn các em hãy nhớ rằng các chị nhá nó sẽ là một cái khung xương sườn để sau này các bạn sẽ triển khai thành một cái bài phân tích hoàn chỉnh như chị đã nói là ngày hôm nay thì chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu phần đầu tiên của của gì ạ? À? Của văn bản tôi đi học thôi. Nếu mà các bạn muốn đồng hành cùng với chị trong cả một cái bài này, muốn chị phân tích sâu cho cả cái bài này thì sau này khoảng đến tháng 8 nhá. Các em sẽ đồng hành cùng chị trong cái khóa học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 8 ôn văn. Được không nhỉ? Còn ở trong cái khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay thì chị chỉ dạy các bạn được một phần trọng tâm thôi. Nhá, chị chỉ dạy cho các bạn một phần trọng tâm thôi. Vậy thì quay trở lại đây nhìn với chị nào. Nhìn với chị nhá chúng ta sẽ phải cần có được những cái kỹ năng để sau này các bạn sẽ đi phân tích tác phẩm, đi cảm nhận tác phẩm và làm sao ạ? Đi trình bày suy nghĩ của mình về một cái tác phẩm nào đó. Và cái văn bản tôi đi học này cũng không phải là ngoại lệ nhá. Cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì sao? Các em sau này các em sẽ đi phải đi uh, uh, kiểm tra giữa kỳ này, đúng không ạ? Các bạn sẽ phải làm bài kiểm tra giữa kỳ, bài kiểm tra cuối kỳ hay là những cái bài viết số ấy. Thì sau này chị nhớ là ở trong bài viết số 1 các em sẽ phải có một cái ờ, đề đó chính là gì ạ? Kể lại cái buổi tự trường hay là kể lại cái buổi khai trường đầu tiên của em Vậy thì dựa ngay vào cái văn bản tôi đi học này Các bạn sẽ dễ dàng, rất là dễ dàng Để có thể nói về cái buổi khai trường của mình Nhá Nhá Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được là trong cái văn bản tôi đi học ấy Tác giả Thanh Tịnh đã vận dụng rất là nhiều những cái yếu tố như là gì ạ? Miêu tả này Đúng không ạ? miêu tả rồi biểu cảm rồi uh, trình bày cái suy nghĩ bộc lộ cái suy nghĩ của cá nhân thì các bạn sẽ có thể vận dụng vào cái bài viết của mình cũng cần phải miêu tả quang cảnh hôm ấy như thế nào rồi sao nữa ạ kể lại cái cảm xúc của mình ra sao trong cái buổi ngày hôm ấy nhưng mà hãy nhớ chị rằng là các bạn sẽ phải kể theo một trình tự nhất định nhá đừng có kể ờ, đừng có kể cái kiểu như là uh, em thích kể cái gì rồi em kể em không kể theo có cái việc là có đầu có cuối Bởi vì cái văn tự sự ấy, cái bài viết số 1 của chúng mình vẫn là văn tự sự là văn kể mà Các em phải lập ra cho chị một cái uh, một cái khung một cái khung sẵn liệt kê ra cho chị những cái sự việc, những cái sự kiện mà nó diễn ra theo cái trình tự thời gian đi. Thì sau đó thì các em mới viết được vào bài mình một cách trôi chảy và thuần thục nhất. Nếu mà các bạn không sắp xếp ý trước ấy, giống như các bạn thường thường thì chị thấy các bạn học sinh ấy thường có một cái lỗi thường có một cái lỗi mà chị nghĩ là rất là khó thay đổi mà rất là nhiều những cái lứa học sinh rồi các bạn vẫn mắc đó chính là sao các bạn không lập giản ý khi mà viết văn các bạn nhìn thấy đề là các bạn cứ tập trung vào các bạn viết luôn à viết luôn thì cũng được thôi nhưng mà chúng ta sẽ không chắc chắn và có rất là nhiều những cái lần mà chúng ta sẽ quên ý và chúng ta bỏ sót ý. Vậy thì thay vào đó các bạn hãy dành ra cho chị khoảng 5 phút để các bạn các bạn làm gì ạ? Các bạn lên cho chị một cái dàn ý đi Gạch những cái ý chính là chúng mình định viết cái gì vào trong bài viết của mình Và sau đó lát nữa khi mà vào viết ấy các bạn chỉ cần nhìn vào các ý đó thôi Chắc chắn một điều chị luôn chắc chắn với các bạn rằng các bạn sẽ không bao giờ các bạn bỏ sót ý nhá. Vậy thì nhìn vào cái bài văn này, nhìn vào cái văn bản này, các bạn sẽ học tập thêm cho mình rất là nhiều điều về cái cách mà nhà văn đi miêu tả quang cảnh này, cái cách mà nhà văn đi miêu tả, miêu tả cái gì ạ? Cái tâm trạng đúng không ạ? miêu tả quần áo của cô cậu học trò như thế nào miêu tả là cái cách mà cậu bé đã cầm cuốn sách như thế nào cậu bé xốc cái cuốn sách ấy lên ra sao và sao nữa ạ cái cách mà tác giả thể hiện lại cái tâm trạng cái cảm xúc của nhân vật tôi khi mà ngày đầu đến trường nó rất là ấn tượng rất là ngây thơ và hồn nhiên vô cùng trong sáng vô ngần đấy nhá Vậy thì qua đó các em hoàn toàn có thể lấy lại những cái câu văn ấy Các bạn vận dụng để viết thành cái văn của mình để phục vụ cho cái bài viết số 1 của các bạn sau này Được không nào? Nhá Ngoài ra Ngoài ra thì chúng mình không chỉ có viết văn tự sự thôi đâu Mà chúng mình còn phải viết văn gì nữa ạ? Các bạn còn phải viết văn nghị luận nhớ chị thấy khá là nhiều bạn hỏi về văn nghị luận đấy Vậy thì cái văn nghị luận ở năm lớp 8 chị nghĩ là cũng khá là đơn giản Chỉ đơn giản là cái việc mà các bạn đi phân tích tác phẩm thôi Nếu mà có những bạn nào mà ôn thi học sinh giỏi ấy Thì các bạn sẽ phải đi chứng minh nhận định đúng không ạ? Chứng minh nhận định qua một cái tác phẩm nào đó thì sau này khi mà vào khi mà vào uh, vào năm ấy, vào năm học vào cái khóa học lớp 8 thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn đi sử dụng lý luận văn học vào bài viết nhé Hiện tại thì các bạn vẫn đang ờ, đang là học sinh mà gọi là hết lớp 7 đúng không? Chuẩn bị chập chững bước sang lớp 8. Không biết là đã có bạn nào đi tìm hiểu về lý luận văn học chưa? Nhưng mà nếu các bạn có thời gian ở cái phần mùa hè này ấy, các bạn nên tìm hiểu với chị một chút về lý luận văn học để sau này khi mà vào trong năm ấy, chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn vận dụng lý luận văn học vào cái bài viết của mình làm sao cho hay và làm sao cho ấn tượng nhất nhá. Đồng ý với chị không? Đồng ý với chị không? Đấy, tuy nhiên là các bạn cần phải tìm hiểu trước nếu như các em không tìm hiểu trước thì chị cũng khó, rất là khó để có thể hướng dẫn cho các bạn. Chị lại phải đi dạy lại các bạn từ đầu mà điều đó rất là mất thời gian. Mà cái lý luận văn học không phải là ngày một ngày hai mà các bạn hiểu được nó đâu. Nó hay thì hay thật đấy, nhưng mà nó rất là khó hiểu, nó rất là trừu tượng. Vậy nên là trong cái thời gian nghỉ hè này này, ngoài cái việc là các bạn lên đây học với chị hai tuổi hai buổi một tuần đúng không? Thì các bạn hãy tìm hiểu cho chị một chút uh, những cái vấn đề về lý luận văn học ở trên mạng ấy các bạn sẽ có thể search ra cho chị là những cái uh, chủ đề về lý luận văn học chẳng hạn để các bạn tìm hiểu nhá. Rồi. Ok, quay trở lại. Uh, nói ngoài lề với các bạn một xíu thế thôi còn quay trở lại đây những cái chị tổng kết lại chị sẽ cho các bạn xem lại cái phần ngày hôm nay mà chúng mình đã cùng học với nhau đó chính là gì ạ? Ngày hôm nay thì chị em mình cũng đã cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần 1, phần đầu tiên của văn bản tôi đi học Đó chính là cái tâm trạng của nhân vật tôi Đúng không ạ? Trên đường đến trường Vậy thì ở trong tâm trạng của nhân vật tôi trên đường đến trường thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ có là cái bối cảnh đúng không ạ? Tác động để nhân vật tôi nhớ lại những cái kỷ niệm. Cái thứ hai đó chính là cái tâm trạng của nhân vật tôi từ nhà đến trường. Ở trong đó thì chúng ta sẽ có thấy được là cái hoàn cảnh của bối tứ trứng như thế nào. Nó thể hiện qua không gian và thời gian ra sao. Sau đó chính là cái sự thay đổi trong tâm trạng của nhân vật tôi. Chúng ta sẽ có được là cái sự thay đổi trong tâm trí, sự trưởng thành và đứng đắn hơn. Rồi cái sự trang trọng và đứng đắn thể hiện ở trang phục. Những cái suy nghĩ gây thơ non nớt muốn chứng tỏ mình đã lớn của nhân vật tôi. Ở trong đó thì chúng ta sẽ có được những cái ý nhỏ hơn Đó chính là À cậu bé ấy thèm được giống như những cái cô bé cậu bé Có quần áo tươm tất nhí nhảnh gọi tên nhau Rồi mong muốn cầm vờ được một cách gọn gàng đấy Sao nữa ạ? À? Muốn thử sức để cầm cả bút và thước Nhưng mà mẹ thì đã từ chối mẹ muốn là để mẹ cầm cho được không ạ? Đấy chính là cái phần đầu tiên Vậy thì qua cái phần đầu tiên này chúng ta đều có thể thấy được rằng là sao? Qua cái phần đầu tiên chúng ta đều thấy được là một cái nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật nhá. Cái nghệ thuật diễn tả tâm lý nhân vật vô cùng tinh tế và lôi cuốn. Ngoài việc mà tác giả kể, đúng không ạ? Tác giả còn phải miêu tả được cái cảm xúc của nhân vật gắn với những cái gì xảy ra xung quanh. Tác giả đã tái diễn lại cái đoạn hồi thoại giữa nhân vật tôi và mẹ trong ngày đầu đến trường vô cùng là sao ạ? Vô cùng đặc sắc và ấn tượng. Những cái ý nghĩ vừa ngây ngô vừa dễ thương khiến cho chúng ta chẳng thể nào quen về nhân vật thôi cũng như là cái văn bản tôi đi học này. Vậy thì nếu mà chúng ta dựa vào cái khung sườn này để chúng ta diễn đạt ra Chúng ta sẽ diễn đạt ra thành một cái đoạn văn thì sao ạ? À vậy thì đây, nhìn vào đây nhé chị sẽ diễn đạt cho các bạn nhé Các bạn có muốn chị diễn đạt ra thành một cái đoạn văn cho các bạn không? Các bạn có muốn không? Nếu mà các bạn có muốn chị diễn đạt ra thành một đoạn văn cho các bạn thì các bạn hãy comment xuống là em muốn nhá. Được không? Còn nếu mà các bạn không muốn thì thôi chị sẽ dừng lại. Được không? Nếu các bạn không muốn thì chị sẽ dừng lại Còn nếu các bạn muốn thì chị sẵn sàng ở đây cùng các bạn thêm một chút nữa Để chúng mình cùng triển khai những cái ý chính ở đây thành một cái đoạn văn hoàn chỉnh các em nhé Được không nào? Rồi Ok À rồi em muốn <laughs> ạ Rất là cảm ơn các bạn Ngày hôm nay có vẻ là học rất là sôi nổi đúng không? Học rất là sôi nổi rồi Vậy thì ở đây nhá, nhìn vào đây Chị sẽ triển khai thành một cái đoạn văn cho các bạn Để các bạn biết được là cái cách mà chúng ta sẽ đi từ một cái ý nhỏ để triển khai ra thành một cái đoạn văn hoàn chỉnh nó sẽ có những cái bước như thế nào và chúng ta cần phải vận dụng cái vốn từ của mình ra sao để triển khai được nhá. Rồi, bắt đầu này, đầu tiên là gì ạ? là cái bối cảnh tác động khiến cho nhân vật tôi nhớ về buổi từ trường đúng không? Đúng không? Vậy thì chị sẽ triển khai như thế này. Chị sẽ dẫn dắt nhá. Chị sẽ dẫn dắt này. À, chúng ta đều biết được rằng là tác giả đã miêu tả là đây là một cái buổi mai đầy sự buổi uh, buổi sự sớm thu đúng uh, buổi cuối thu đúng không? Đấy, buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh đúng không? Thì đây, các bạn hãy nhìn vào chị này. Buổi tựu trường của nhân vật tôi diễn ra vào một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh tác nhân gợi nhớ đây tác nhân gợi nhớ là khung cảnh thiên nhiên đấy là khung cảnh thiên nhiên hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man về buổi tự trường à tiếp đến nhá chị đã nói này vậy thì đây mùa thu Mùa của sự dịu dàng, thanh bình Mùa của những cái nắng vàng nhạt không cháy da cháy thịt như mùa hè nữa Đó cũng là mùa tự trường của không chỉ nhân vật tôi Mà của tất cả các bạn học sinh khác nữa Và cái cảm giác, cái dư vị mà tôi cảm thấy rõ rệt nhất Không thể nào pha trộn đó là những cảm giác trong sáng ấy nảy nở ra như những cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời hoang đãng, quang đãng. Hay con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần Ấy, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh đợt tôi đều có sự thay đổi Vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn Hôm nay tôi đi học Đấy, được chưa nào? Đấy là xong cái phần gì ạ? Phần bối cảnh tác động Tiếp nhá Xong phần bối cảnh tác động rồi đấy Tiếp nào À rồi, những cái cảm xúc đầu đời, những trải nghiệm thú vị như đang ùa về theo từng thước phim quay chậm Được thanh tịnh miêu tả thật nhẹ nhàng lắng sâu, thật trong sáng nhưng cũng rất rụt rè sợ sệt Đấy, đấy là câu dẫn của chị Tiếp đến này, cảnh vật đã khơi gợi dòng hồi tưởng Những chuyển biến của đất trời làm cho tác giả nhớ về dĩ vãng xa xôi Tác giả kể rằng, hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều được không ạ trên không thì có những đám mây bàng bạc đúng không có những à, có mấy em nhỏ dù rè nấp dưới bóng mẹ lần đầu tiên đi đến trường thì nhà văn lại nhớ ngày đầu tiên đi học của mình sau mấy chục năm tác giả là cậu bé ngày xưa vẫn nhớ như in buổi mai hôm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Được không? Đấy, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường dài và hẹp. Thanh Tình đã sử dụng hình ảnh so sánh vô cùng độc đáo. Những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng đã thể hiện rõ được tâm trạng nao nức khó tả. Cảm xúc tha thiết không thể gọi thành tên thành lời. Tất cả những tình cảm ấy được tác giả sử dụng một hình ảnh nhân hóa vô cùng đẹp, đó chính là cành hoa tươi mỉm cười. Rồi, như muốn diễn tả được cái cảm xúc ngọt ngào nhất, thơ mộng nhất. Hình ảnh à, khi nhìn thấy những em bé núp dưới nón mẹ, nhà văn càng cảm thấy rộn ràng, vui sướng như chính mình đang ở trong bối cảnh ấy vậy. Những kỷ niệm trong ngày đầu tiên đến trường thật sống động, tự nhiên với những cảm xúc hết sức sâu lắng. Đặc biệt đem đến cho người đọc những giây phút vô cùng thật, giống hệt như cảm xúc bằng cuộc đời mình đã từng trải qua vậy. Tất cả những cảnh vật, con đường, Đấy, đối với cậu bé đều có sự thay đổi lớn vì trong tâm hồn cậu có sự thay đổi. Sở dĩ có điều đó là vì đây là cảm xúc hết sức trong sáng ngây thơ của một cậu học sinh khi lần đầu tiên được tới trường, lần đầu tiên được tiếp nhận một cương vị mới, đó là học sinh, là một người trưởng thành. Hôm nay tôi đi học rồi Và điểm quan trọng nhất chính là cái sự thay đổi chính trong người con người của nhân vật tôi Sự thay đổi trong tâm trạng Tôi không lội qua sông Thả Diều như thằng Quý Và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa Trong chiếc áo vải dù đen dài Tôi thấy mình trang trọng và đứng đắn Dường như cậu bé ấy đã trưởng thành Đúng không ạ? Dường như cậu bé ấy đã trưởng thành, đã lớn Hiểu rõ được tầm quan trọng của một ngày trọng đại của một con người Đặc biệt bộ trang phục hàng ngày của cậu cũng có sự thay đổi Cô mặc một chiếc áo vải dài, à, một chiếc áo vải đen dài trông hết sức trang trọng. Và trong tay của cậu ghi chặt hai cuốn vở mà mẹ đã mua cho. Nó không hề nặng nề, nó không nặng nề nhưng nó hết sức xa lạ với cậu bé. Đấy, ta giả miêu tả hết sức chi tiết đó là một cuốn vở bị chúi đầu xuống. Đó chính là cái sự vụng về, cái sự non dài của tuổi ấu thơ rất là hồn nhiên và trong trèo. Trên đường tới trường thì sao? Trên đường tới trường thì chỉ vì mấy cậu đi trước ôm sách, ôm vở thiệt nhiều, lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu đã không để lộ cái vẻ khó khăn gì hết. Và chính vì nhìn thấy điều đó mà nhân vật tôi cũng muốn mình làm được như các bạn. Nên xin mẹ cầm luôn cả bút cả thước Nhưng mẹ đã trả lời là gì ạ? À? Thôi để mẹ nắm cũng được Vậy là cái ý nghĩ chắc chỉ người thạo mới cầm nổi xuất hiện như thế. Nó xuất hiện nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên đỉnh núi. Bằng cách diễn tả tâm lý nhân vật tinh tế, đầy lôi cuốn, tác giả đã tái hiện lại được cái đoạn hội thoại giữa nhân vật tôi và mẹ trong ngày đầu tiên tới trường. Những ý nghĩ vừa ngây ngô vừa dễ thương khiến cho người đọc không thể nào quên được. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chị đã cùng các bạn triển khai những cái khung sườn đấy Cũng đã triển khai những cái ý chính mà chị đã vạch ra cho các bạn để thành một cái đoạn văn ngắn rồi đấy Các em có đồng ý không? Các bạn đã nghe rõ chưa nào? Các bạn đã nghe rõ cái đoạn văn ấy chưa? <laughs> Sao đây? à, bọn em khổ nổi có câu muốn trả lời nhưng không kịp comment ui thế à không kịp comment luôn à thế hả <laughs> <laughs> Thế buổi sau à, Không biết là ngày hôm nay chị có giảng quá nhanh không Chị có giảng nhanh với các bạn không Để buổi sau thì chị sẽ giảng chậm hơn với văn bản Trong lòng mẹ Nào à, các bạn cho chị một chút ý kiến nhá Ngày hôm nay thì chúng mình có thấy là bị nhanh quá không Hay là có những cái góp ý gì cho chị không Thì các em comment luôn vào đây để chị đọc nhá chị sẽ đọc và chị sẽ tiếp nhận chị sẽ ghi nhận những ý kiến đó của các bạn để cho buổi sau khi mà chị giảng cho các bạn văn bản trong lòng mẹ thì chúng mình sẽ uh, sẽ được nghe kỹ hơn này sẽ được nghe chậm hơn này được không đồng ý không rồi cứ thoải mái nhá chúng mình cứ thoải mái mà đưa ra những cái ý kiến cho nhau thôi góp ý cho nhau thôi à bị lag à bị lag à các bạn ơi các bạn có thấy bị lag không <laughs> chị viết hơi nhanh à à thế à rồi ok đấy nhá cái mức độ học như thế này là chị chị nghĩ là được rồi đấy là là chị nghĩ là gọi là cũng cũng gọi là để các bạn có thể tiếp thu được bởi vì sao ạ sau này khi mà học một tác phẩm thì các bạn còn phải đi tìm hiểu cả tác giả tác phẩm này rồi các bạn sẽ phải đi tìm hiểu rất là nhiều những cái phần ở trong bộ cục ấy thế cho nên là chúng ta mà không học nhanh như thế này thì chúng ta sẽ khó là à, ờ, có um, khá là khó khi mà chúng ta muốn tiếp thu hết những cái lượng kiến thức mà chị truyền tải được không thế nên cho nên là uh, khi mà các bạn lên lớp 8 rồi lên lớp 9 rồi thì các bạn hãy tập quen dần được không các em hãy tập quen dần với cái kiểu như là phải nghe nhanh phải ghi chép thật nhanh khi mà giáo viên giảng cái gì thì các bạn sẽ hãy nhanh chóng ghi chép lại cho chị điều đó mới khiến các bạn tiếp thu bài nhanh được đồng ý với chị không nào nhá nói chung là cái gì cũng phải dần dần chị sẽ hướng dẫn các bạn chị sẽ uh, chị sẽ gọi là uh, để dìu dắt các bạn dần dần được không? Rồi sau này các bạn sẽ quen với cái việc là vừa học vừa nghe vừa chép Nhá rất là nhanh đấy sau này thì nếu mà các bạn đã thành thạo được cái việc là các bạn vừa nghe các bạn vừa chép được các bạn vừa nhìn được thì sau này khi mà lên các bạn lên lớp 9 các bạn ôn luyện ừ, văn vào 10 ấy rất là dễ dàng và rất là đơn giản luôn đồng ý với chị không <laughs> thế à chị đọc được bình luận của em không ạ à? sao em comment mà không thì chị đọc à chị đọc được rồi chị đọc được rồi nhá nhi ngọc nhá Ờ, à muốn phát biểu rồi ok ờ, những cái buổi sau thì chị sẽ cho không phải đâu thực ra là như thế này cái điện thoại của chị nó bị hạn chế bình luận cho nên là nhiều lúc mà các bạn phát biểu rồi nhiều lúc mà các bạn có bình luận rồi chị vẫn không thể nào mà chị đọc được ấy hiện nay khi mà chị dạy các anh chị lớp 9 cũng vậy mà nhiều lúc mà chị còn phải vào trong nhóm chat chị bảo là các anh chị lớp 9 là uh, các em có đang phát biểu gì không thì comment uh, chị uh, các em nhắn luôn vào trong nhóm chat cho chị bởi vì chị không thể nào mà chị đọc được comment của các bạn Thế cho nên là các bạn cũng hết sức thông cảm với chị nhá em hết sức thông cảm với chị Buổi sau thì chị sẽ chú ý hơn Chị sẽ cho các bạn cái thời gian phát biểu lâu hơn các em nhá Chị sẽ đợi các bạn nhiều hơn Được không? À thế à Hơi nhanh chị ạ à. <laughs> Ồ oh, ok Rồi chị sẽ rút kinh nghiệm cho buổi sau nhá Buổi sau thì chị sẽ giảng chậm hơn cho các bạn Được không? Chị sẽ giảng chậm hơn cho các bạn Được không? Các bạn đồng ý với chị không nào? nhá còn ngày hôm nay thì à, còn ngày hôm nay thì chúng mình cũng chỉ à, gặp nhau như chị đã nói rồi trong khuôn khổ của một buổi học thì chị em mình sẽ cũng chỉ gặp nhau ở phần 1 của văn bản tôi đi học thôi nếu bạn nào muốn cùng chị đồng hành cùng với chị à, về tất cả những cái phần liên quan đến tác phẩm đấy thì sau này sang tháng 8 chị sẽ có một cái khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 8 ấy thì à, chị à, rất là mong rất là mong là sẽ được gặp các em ở trong khóa học ấy nhá được không? Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là uh, chúng mình nghỉ ngơi, được không ạ? Chúng mình sẽ nghỉ ngơi uh, để uh, ngày mai thì các bạn sẽ bắt đầu những cái buổi học khác hay là chúng ta sẽ bắt đầu một cái ngày mới uh, ôn lý luận văn học chẳng hạn. Đấy, như chị đã nói là các bạn sẽ đi tìm hiểu về kiến thức lý luận văn học để học được không? Đồng ý với chị không nào? Còn uh, buổi thứ ba tuần sau thì chị em mình sẽ gặp nhau trong bài, trong tác phẩm, trong lòng mẹ em nhé Nhớ đọc kỹ cho chị trước cái tác phẩm ấy đi Xem là ở trong cái tác phẩm ấy thì ai là nhân vật chính cho chị Nào, được không nào? Ở trong cái tác phẩm ấy thì có những cái nhân vật nào mà chúng mình cần phải Chúng mình cần phải lưu tâm Được không? <laughs> thế à, bình luận không kịp Bình luận không kịp nên tức à Không thế à, ơ rồi ok Buổi sau thì chị sẽ cho các bạn cứ 2 phút Chị lại hỏi một lần nhá Để cho mấy đứa trả lời nhá <laughs> <laughs> chứ chị sinh quà với cái đứa này được không? Đồng ý với chị không? Chị ơi cho em hỏi là làm sao để học giỏi văn? Trời đất ơi, muốn học giỏi văn thì không còn cách nào khác đâu là các bạn cần phải học chăm chỉ, chăm chỉ, cần mẫn. Được không ạ? Các bạn phải cần mẫn, các bạn học tập gọi là phải ôn luyện hàng ngày luôn đấy nhá hàng ngày các bạn đều phải học các bạn phải đi đọc thật là nhiều tài liệu chứ không phải là chỉ đơn giản là chúng mình học sách giáo khoa xong là chúng mình xong đâu Muốn học giỏi thì các bạn phải học đọc rất là nhiều những cái tài liệu bên ngoài Đấy, phải đọc tài liệu bên ngoài nhiều vào thì mới có thể là um, giỏi được và mới có thể có được nhiều cái vốn từ được học văn mà nghèo vốn từ thì chắc chắn không thể nào mà viết văn hay được rồi được chưa vậy nên là chị luôn khuyên các bạn là các bạn phải mua thật nhiều văn mẫu các bạn đọc đấy các bạn phải có được cho mình những cái những cái gì ạ các bạn phải có cho mình được những cái bộ tài liệu chất lượng ấy để học ấy không thì là Chúng mình sẽ không có vốn từ để sau này chúng ta viết bài đâu Đồng ý với chị không? Nhá, đồng ý với chị không? Được chưa nào? Nhá Rồi, ok Rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay Chúng mình đã uh, Chúng mình đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị nhá rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay chúng mình đã học tập rất là chăm chỉ và vào đây xem phần phát trực tiếp của chị xíu nữa thôi khoảng 2 đến 3 phút nữa thôi thì chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn gửi tài liệu học cho các bạn về văn bản tôi đi học này các em nhá rồi có những cái thắc mắc gì thì có lẽ là chị em mình sẽ quay trở lại cái nhóm chat của chúng mình để trao đổi được không ở đây không biết là có những bạn nào chưa được vào nhóm chat không nhỉ có những bạn nào chưa được vào nhóm chat không <laughs> năm nay em mà phải đi thi tiếp thì à, mong chị giúp đỡ ok chị luôn sẵn sàng nhá chị luôn sẵn sàng mà các bạn cứ yên tâm chị vẫn ở đây mà chị có đi đâu đâu chị sẵn sàng mà À, à vậy thì chị chị sẽ nói các bạn này có bạn hỏi chị là không học phần 2 và phần 3 của bài tôi đi học nữa ạ. À. à, có nghĩa là như thế này nhá, có nghĩa là như thế này. Trong cái khóa học miễn phí này ý, thì chị sẽ tìm ra cho các bạn những cái phần trọng tâm nhất để chị dạy chứ chị không dạy dàn trải cả bài. Nếu mà các bạn muốn học cả bài thì sau này uh, khoảng tháng 8 thì chị sẽ có một cái khóa học miễn à, khóa học ấy, không phải là khóa học miễn phí đâu, khóa học mất phí siêu xíu thôi thì các bạn sẽ cùng chị đi tìm hiểu hết cả tác phẩm. Còn ở trong cái khóa học miễn phí này thì chị sẽ chỉ dạy các bạn những cái phần trọng tâm nhất thôi Phần nào là phần quan trọng nhất thì chị sẽ chỉ ra cho các bạn và chị sẽ dạy các bạn Và đấy là những cái phần mà thường thường sẽ hay ra ở trong các cái đề thi ấy Thì chị sẽ lưu ý cho các bạn ở trong cái khóa học này kem có đồng ý với chị điều đó không? kem có đồng ý với chị không nào? Nhá nếu mà các bạn muốn chị dạy theo cái cách là đi trọng tâm một phần thì các bạn sẽ uh, có thể là uh, các bạn sẽ có thể nêu ý kiến còn nếu mà chị dạy cả bài thì chị dạy được thôi nhưng mà nếu mà chị dạy cả bài thì chị sẽ không thể nào mà chị đi trọng tâm cho các bạn được đâu chị chỉ dạy lướt cho các bạn để các bạn hình dung ra được là bố cục của bài này như thế nào những cái ý chính các bạn cần nhớ ra sao thôi chứ chị không giảng kỹ như thế này đâu đấy như cái câu nói này thì làm sao ở trên lớp các bạn được giảng kỹ như thế này Đấy, nhiều lúc mà các bạn cũng không biết luôn đấy Các bạn cũng không thể biết được là À cái việc là Cái làn mây lướt ngang trên ngọn núi là như thế nào Vậy thì tại sao tác giả lại dùng từ lướt và dùng từ tháng qua Đấy Đấy chính là cái điều mà chị muốn Chị muốn tập trung, chị muốn giảng cho các bạn Ở trong cái khóa học này Nhá Có phần nào Uhm, <laughs> em chưa được vào nhóm chat rồi ok à, vậy thì xíu nữa các bạn nhắn tin cho cho bạn nhi của lớp mình nhá các bạn sẽ nhắn tin cho bạn Nhi của lớp mình bạn ấy là lớp trưởng đấy các bạn có thể xem lại uh, xem lại cái buổi khai giảng video buổi khai giảng của chị chị sẽ có một bạn lớp trưởng và một bạn lớp phó hai bạn ấy sẽ có cái nhiệm vụ là giúp chị add các bạn vào nhóm chat cho chị được không nhá nhanh nhanh nhanh nhanh không hết slot mất rồi nhanh nhá mấy đứa ơi nhanh nhá không phải hết slot ở trong cái nhóm chat nhá là uh, các em sẽ không được vào nữa đâu bởi vì nhóm chat ở trên facebook chị biết là cái nhóm chat ấy nó giới hạn thành viên mà Đấy, xíu nữa thì bạn Hoàng Phương Nhi bạn ấy sẽ add các bạn vào giúp chị nhá học khóa đấy bao nhiêu à hiện tại thì chị vẫn chưa lên được cái à, chị vẫn chưa chưa chưa có nhiều cái thông tin liên quan đến cái khóa học ấy, ấy thì khoảng cuối tháng 7 nhá cuối tháng 7 thì chị sẽ gửi thông tin cho các bạn lớp mình nếu mà bạn nào muốn đồng hành cùng với chị để ôn văn chuyên sâu thì các bạn sẽ có thể um, sẽ có thể tham khảo cái khóa học ấy của chị muốn hỏi được 9 điểm văn nên học gì ạ à? ô oh, muốn uh, muốn được 9 điểm văn thì học phải học nhiều lắm nói chung là cứ học cùng chị ở cái khóa học này đi rồi sau sẽ được 9 văn các em nhá được chưa? Rồi, ok nhá. Rồi còn những cái gì, điều gì mà muốn thắc mắc, muốn băn khoăn, ờ, muốn hỏi gì chị thì uh, chúng mình hãy vào trong nhóm chat, được không? Các em hãy vào trong nhóm chat. Còn bây giờ thì có lẽ là chị sẽ xin phép là được tạm dừng cái phần phát trực tiếp của mình tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi thứ ba tuần sau các em nhá. Nhớ là đọc qua chị cái tác phẩm trước là tác phẩm trong lòng mẹ đi. Được không? Xác định cho chị được là nhân vật chính ở trong đấy là gì đi em nhá được chưa? Ok, bye bye, xin chào tạm biệt tất cả các bạn Chúc các bạn sẽ có một cái buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình nhá Xíu nữa thì ngủ ngon nhé các em Bye bye